Xin chào anh em thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em cái lý do tại sao anh em đi chơi cờ bạc trong tất cả các lĩnh vực anh em luôn là người thua cuộc anh em đen lưng 10 trận anh em thua cả người thì chắc chắn cái sân chơi đó có vấn đề anh em nhé không có cái lý gì mà 10 trận mình thua cả 10 đấy cho nên anh em không nên chủ quan đấy, tại sao anh em luôn thua đấy là câu hỏi của rất là nhiều anh em đấy, đang muốn uh, Ờ, được tư vấn đang muốn tìm hiểu tại sao lý do gì anh em thua mười trận anh em thua cả mười thì cái clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em cái lý do chính tại sao anh em được thua đó là hiện nay ấy, có rất là nhiều những cái đồ chơi công chuyện có những cái đồ bịp hiệu quả đấy cho nên là dẫn đến cái việc anh em đi chơi 5 năm anh em đi chơi xanh chín anh em luôn là người thua cuộc anh em cũng không nên chủ quan bất cứ ở trong bất cứ sân chơi nào em nhé cho dù những người chơi đấy là người quen biết đấy thì anh em cũng không nên chủ quan trừ anh em bố mẹ ruột thịt của mình còn đâu tất cả những người xung quanh mình trong cuộc chơi cờ bạc đấy, người nào cũng muốn ăn tiền của mình đấy nên anh em không nên tin tưởng bất cứ ai vì anh em tin tưởng anh em chủ quan thì đương nhiên anh em là người thua cuộc anh em nhé anh em phải lưu ý tôi không nên tin bất cứ ai thì tôi đã từng va chạm đã từng trải qua đấy, đã tin tưởng những người anh người em ở bên cạnh tôi nhưng thực ra đấy, tất cả những người đấy lúc nào cũng có ý định có cái tư tưởng muốn lấy tiền của tôi muốn bịt tôi muốn qua mặt tôi đấy cho nên tôi làm cái clip này để chia sẻ cho anh em để tất cả những cái đồ chơi và đồ bịt trong tất cả các lĩnh vực để anh em biết mục đích để em tránh mình nhanh thì trên đây là có rất là nhiều những đồ chơi hiệu quả mới nhất của năm 2020 thì tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái món đồ chơi tài xỉu trước về tài xỉu ấy thì tôi sẽ nói về cái hột trước đi đấy thì hột về hột thì nó có hột nắp theo ý muốn thì với cái hột nắp theo ý muốn này nó sẽ giúp anh em làm cái có thể là nắp điều khiển được quân hột theo ý mình có thể giữ tài giữ xỉu hay là lắc qua lại từ tài qua xỉu từ xỉu qua tài mình theo ý mình thì cái bộ hột này cũng là 100% là không tang nhé đấy người ta có thử lâm chậm ngâm nước muối xoay đèn chẻ hột đấy đều không phát hiện ra tăng tích gì hai nữa là hột bão hột bão ấy, thì cái tỷ lệ về bão nó sẽ nhiều anh em nhé em có thể làm tỷ lệ là 28 23 27 đấy nó sẽ giúp anh em lắc cái nó về bão nhiều em nhá tiếp đó đấy là những cái đĩa đĩa âm dương đấy, đĩa âm dương đấy có thể là à, lắc giữ tài giữ xỉu hay là qua tài qua xỉu tùy ý. đấy thì với những cái dòng đĩa âm dương này thì nó cũng rất là mỏng và đẹp anh em nhé đấy đây là cái công nghệ mới cho nên là anh em phải trực quan mắt thường thì em cũng không thể phát hiện được thì tiếp đó thì nó là cũng là cái nắp âm dương thì nó cũng giống như cái đĩa âm dương thôi thì nó cũng đi kèm với nó là một bộ hột đấy công nghệ cũng rất là tinh vi nắp đĩa bây giờ cũng rất là mỏng em rõ đấy, rất là mỏng và nhẹ nhé nó sẽ giúp anh em làm, làm cái có thể là lắc và điều khiển quân hồn theo cái ý của mình giữ tài giữ xỉu hay là từ tài qua xỉu từ xỉu qua tài đều được tiếp đó là cái nắp camera thì với cái nắp camera này đấy cũng là cái nắp công nghệ mới đấy, nó rất là nhẹ được cải tiến hơn với cái thế hệ trước rất là nhiều đấy anh em nhìn này về mắt thường cũng rất là khó phát hiện anh em nhé chỉ những người trong nghề đấy, trong ngành thì người ta mới phát hiện được còn đâu anh em bình thường kiểm tra rất là khó nhé đấy, với cái nắp camera này thì người ta có thể là à, nhìn được rõ kết quả trong là cái gì anh em nhé cho nên anh em chơi 5 năm thì đương nhiên anh em là người thua cuộc đấy tiếp đó nói về cái dòng cảm ứng thì nó có, có những cái loại thuốc cảm ứng báo dung tài xỉu thuốc cảm ứng báo dung mặt hay sáu mặt anh em nhé thì với cái những cái thuốc này thì nó phù hợp cho anh em làm tay quan đến các sân chơi hay có thể tổ chức được sân chơi anh em chỉ cần thoa cái thuốc cảm ứng này lên hộp nó sẽ kết nối với một máy báo dung để trong người và nó sẽ báo Ờ, cho người chơi biết được chính xác ra tài hay ra xỉu hay là ra mặt nào anh em nhé đấy rất là hiện đại thì với cái thuốc này cũng là 100% là không tan anh em có kiểm tra thoải mái xoay đèn thử lâm châm ngâm nước muối đấy, và bao các máy dài đều không thể phát hiện được đấy, cho nên là anh em có kiểm tra thoải mái không thể phát hiện tăng tích gì đây là những cái đồ đồ công chuyện rất là hiệu quả đấy tiếp đó đấy là cái hộp bao dung không tan thì với cái hộp báo dung không tang này đi đấy nó cũng có loại là báo dung mặt hay là báo dung sáu mặt hay là báo dung tài xỉu nó cũng là đều là những cái đồ công chuyện mới hiệu quả đấy, cũng là 100 phần trăm không tang anh em kiểm tra thoải mái đấy, chẻ hột hay là đâm châm hay là ngâm nước muối hay là xoay đèn hay là tất cả các máy già vào cũng không thể già được anh em nhé đấy thì tiếp đó đây là một cái đĩa khiển đĩa khiển này thì là sẽ giúp anh em lắc cái có thể là thay đổi kết quả theo cái ý của mình đấy giả sử như anh em đang đánh tài người ta muốn chuyển qua xỉu thì người ta chỉ cần ấn nút thì là quân hột nó sẽ chuyển qua xỉu và người anh em đánh xỉu người ta chỉ cần bấm nút nó có thể dễ dàng chuyển qua tài đấy, thay đổi kết quả cho nên anh em đương nhiên anh em là người thua thôi đấy, anh em chú ý nhé thì với cái đĩa khiển này là đĩa khiển năm 2020 cũng rất là mỏng và đẹp hột cũng rất là đẹp anh em nhé đấy tiếp đó ấy, thì nó cái công nghệ mới đấy, đang được rất là nhiều anh em quan tâm và tìm hiểu đấy, đó là cái máy nghe hột tài xỉu này thì với cái máy nghe hột tài xỉu này đấy đấy nó có rất là nhiều mẫu mã nhé đấy, mẫu điện thoại này hay mẫu cục dòng mót này đấy thì với cái máy nghe này đấy thì nó rất là phù hợp cho những anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới không cần phải luồn nắp đĩa quân hộp hay cũng không cần phải chạm tay vào hộp anh em nhé là em chỉ cần là mang theo cái máy nghe này tới sân chơi để trong người để sát với da thịt và ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại Đấy, tai anh em nghe được âm thanh của rơi xuống đĩa phát ra là máy để trong người nó sẽ nghe được và nó sẽ phân tích và nó báo dung cho anh em biết được chính xác tài hay xỉu thì đây nó là cái công nghệ mới để tại sao nó lại nghe âm thanh và báo dung được ra kết quả tài hay xỉu vì anh em biết rồi mỗi con tài xỉu đây nó đều có 6 mặt khác nhau mặt nhất có một lỗ thì nó sẽ ra một đường âm mặt nhị có hai lỗ này thì nó sẽ ra hai đường âm mặt tam có ba lỗ ra ba đường âm mặt tứ thì có bốn lỗ này bốn lỗ nhỏ này em nhé nó ra bốn đường âm mặt ngũ có năm lỗ nhỏ này thì ra năm đường âm mặt lục cũng thế nó sẽ ra sáu đường âm thì khi nó rơi xuống đĩa này nó sẽ tạo ra một cái âm thanh khác nhau cho nên là cái máy bình nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi đĩa và nó sẽ nhận biết được cái đường âm phát ra là của mặt nào rồi nó sẽ phân tích và báo luôn cho em biết được tài hay chỉ thì tôi có rất là nhiều những cái clip chia sẻ hướng dẫn cách sử dụng và tất cả những đồ chơi này anh em có thể truy cập vào cái kênh youtube của tôi đấy để tìm hiểu từng cái clip đấy, liên quan đến những món đồ chơi này để nó hiểu rõ hơn anh em nhé đấy một lần nữa ấy, cái máy nghe một tài xỉu đây thì nó đang rất là hot đấy, rất là phù hợp cho anh em đến sân chơi đến sòng sới đấy anh em làm tay quan đấy, không có một cái thiết bị nào dò ra phát hiện ra nhé đây là 100 phần trăm cái đồ chơi không tang và không cần bất cứ cái đồ gì anh em nhé không cần phải nguồn nắp đĩa quân hột hay không cần phải chạm tay hột Đấy, rất là hiệu quả đây là về những cái đồ chơi tài xỉu mới nhất của năm 2020 tiếp đó tôi sẽ nói về bầu cua về bầu cua ấy thì nó sẽ có những hộp báo dung không tang thì trong cái hộp báo dung không tang ấy nó sẽ bao gồm là hột báo dung mạch, à, báo dung sáu mạch, đấy đấy thì nó cũng rất là hiệu quả nó 100 phần trăm không tan đấy cho dù anh em có kiểm tra thoải mái đều cũng phát hiện ra nó bao tất cả các máy giả, đấy cho nên anh em chủ quan thì đương nhiên anh em là người thua thôi đấy, anh em không nên tin tưởng bất cứ ai em nhé anh em mà muốn sử dụng đấy, đấy anh em muốn đi chơi thì anh em tốt nhất anh em phải chuẩn bị cho mình những cái đồ chơi trên đây chứ em chơi 5 năm khẳng định em tất cả anh em chỉ có là người thua cuộc thôi Đấy, tiếp đó đó là cái máy phân tích âm thanh này thì nó cũng sẽ dựa trên nguyên lý là âm thanh của họ rơi xuống địa đấy nó sẽ nghe cái âm thanh của họ rơi xuống địa và nó sẽ ghi nhớ âm thanh của từng mặt và rồi nó sẽ báo dung cho anh em biết từng mặt tương ứng với từng nhịp dung thì với cái máy phân tích âm thanh này ấy, thì nó cũng rất là nhỏ gọn này cũng bằng hộp quẹt này nha cách chơi rất là đơn giản thôi Đấy, chỉ cần để nó nghe âm thanh nó sẽ ghi nhớ và nó sẽ báo dung ngược lại cho em biết thì với cái máy này đấy thì nắp đĩa quân hột của người ta nắp đĩa gì cũng được quân hột gì cũng được nhé cũng rất là phù hợp cho anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới và đó là cái nắp camera đây nắp camera hay nắp âm dương đều có hết anh em nhé đây là đồ chơi bầu cua thì tiếp đó và đồ chơi trên điện thoại đây thì tất cả những cái đồ chơi trên điện thoại đều có quy luật riêng quy luật là như thế nào quy luật là quy luật trực tiếp tải trên CH Play về nó sẽ có quy luật của nhà sản xuất cung cấp cho mình để mình biết được à, theo cái tiếng này nó ra con gì Đấy, để mình đánh ra tải hay ra xỉu hay ra bầu hay cua hay ra chặn hay nhà anh em nhé cho nên là anh em đừng chủ quan là máy của mình mình tải trực tiếp game trên xe vào đây về là có thể an tâm đừng chủ quan nha nó có quy luật hết Đấy, hoặc là những bản game gách hack đã được cài sẵn vào trên điện thoại này đã được chúng tôi hack lại cho một cái công thức một cái quy luật riêng để mình nhận biết được anh em nhé cho nên là những tất cả những trò chơi trên điện thoại đều bị hack đều có quy luật riêng nên anh em không nên chủ quan về tiếp đó ở bài lá bài lá thì có rất là nhiều loại cho em nhé đấy những bài nỗi bài công ty hay là bài kinh áp tròng hay là bây giờ là có những bài máy đấy nó sẽ giúp anh em đấy giành chiến thắng ở mọi sân chơi cho nên anh em không nên chủ quan bất cứ gì hết đấy đúc kết lại cái clip này thì tôi xin nhắn nhủ với anh em là anh em không nên chơi cờ bạc xác định anh em chơi cờ bạc thì anh em luôn là người thua Đấy, người không chơi sẽ là người thắng còn anh em xác định đã chơi anh em phải tìm hiểu phải sử dụng cái đồ công chuyện còn đâu anh em mà chơi 5 năm thì đương nhiên anh em là người thua vì bản thân ấy, người ta tìm hiểu người ta sử dụng các đồ công chuyện Đấy, thì mình chơi 5 năm mình không thể lại được Đấy, khẳng định anh em tất cả các sân chơi đều có những đồ chơi công chuyện Đấy, vì chúng tôi đấy, đấy làm trong cái nghề này chúng tôi cung cấp cho rất là nhiều người cho nên là tôi rất là hiểu rất là biết ở những cái vùng miền của anh em đấy, người ta tìm hiểu người ta sử dụng người ta mua rất là nhiều đấy cờ lấy bài tôi muốn chia sẻ với anh em thế anh em nên không nên chủ quan kể cả những người ở bên cạnh mình hay nhậu nhẹt với mình chính những cái người nhậu nhẹt ăn uống chơi bời với mình thì lại là những người bịt mình còn người ngoài không bao có cơ hội nghĩa người ta không chơi mình thì người ta không bao có cơ hội người ta bịt mình cho nên anh em không nên chủ quan em nhé đấy thì một lần nữa cái cờ như này thì tôi muốn chia sẻ với em tất cả những đồ chơi công chuyện này để anh em biết được và anh em tránh đấy. cuối cùng xin chúc anh em luôn tỉnh táo đấy trong các cuộc chơi luôn lựa chọn được những phương pháp chơi hiệu quả để giúp anh em không bị mất tiền oan giúp anh em có thể giành được lợi thế ở trong sân chơi à, cờ bạc anh em nha xin cảm ơn anh em đã theo dõi video